Vâng Hoàng xin kính chào và cảm ơn quý bà con cùng với anh chị em trên mọi miền Tổ quốc đã đến với kênh youtube Phát Lộc 68 của Hoàng trong buổi tối ngày hôm nay Và lần đầu tiên cho phép Hoàng được gửi chào, lời chúc và lời cảm ơn chân thành nhất gửi tới toàn thể quý bà con, anh chị em, cô dì chú bác đang theo dõi video cầu tài, cầu lộc và cầu bình hoàng, cầu bình an của Hoàng trong buổi tối ngày hôm nay và cảm ơn quý bà con đã luôn yêu mến, ủng hộ và theo dõi Hoàng trong suốt thời gian vừa qua. Và Hoàng chúc tất cả quý bà con, anh chị em và cô dì chú bác có một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc, an lành bên gia đình và những người thân yêu của mình quý bà con nhé. Cảm ơn quý bà con. Quý bà con đã và đang theo dõi video của Hoàng thì đừng quên dành cho Hoàng một like, một chia sẻ và một đăng ký để đồng hành cùng với Hoàng bà con nhé. Cảm ơn quý bà con anh chị em rất là nhiều. Thì ngày hôm nay Hoàng lên đây cầu tài cầu lộc cầu bình an cho bà con chúng ta cũng là xin các ngài những con số tài những con số lộc cho tất cả bà con chúng ta ở trên video vào ngày mai ngày 22 ngày 22 tháng 6 năm 2022 dương lịch trên cả ba miền miền Bắc miền Trung và miền Nam và uh, cái tài cái lộc mà các ngài đã ban cho tất cả bà con cũng là anh chị em và cô dì chú bác cho ngày 21 tháng 6 thì rất thì là không biết có anh chị em nào đã nhận được hay là không cái tài cái lộc các ngài ban cho anh chị em chúng ta là cái tài 23 và 32 đúng không anh chị em cái tài cái lộc 2332 cho ngày đó là ngày 21 tháng 6 thì là không biết là có anh chị em nào nhận hay là không ngày hôm nay thì cái tài cái lộc của chúng ta tài cái lộc của các ngài ban cho anh xem chúng ta <coughs> xin lỗi bà con thì chúng ta có ở miền Nam cho bà con nhé đây 23 và 32 đúng không anh chị em cái tài cái lộc các ngài ban cho bà con chúng ta đó là ở miền Nam đầu tiên là cái lộc 32 này ở đài <coughs> ở đại Bến Tre cho bà con chúng ta cái lộc 32 đúng không anh chị em <coughs> là cái lộc 23 cho bà con chúng ta ở đại Vũng Tàu và cái lộc 32 ở đại Bạc Liêu miền Nam chúng ta có cả ba đài bà con nhé này cái tài cái lộc cho cho bà con chúng ta và miền Bắc miền Bắc đối với cặp 2332 thì ngày hôm nay chúng ta không có lộc không có tài không có lộc của các ngài bà con nhé ngày hôm nay thì à, chúng ta chỉ nhận được cái tài cái lộc của các ngài ở đài miền Nam thôi thì à, Hoàng chúc cho những bà con nào ngày hôm nay nhận được cái tài cái lộc của các ngài ở đài miền Nam thì à, chúng ta hoan hỷ dành cho Hoàng một comment bà con nhé còn những bà con nào ngày hôm nay chưa được nhận chưa nhận được cái tài cái lộc thì bà con chúng ta ngày mai hãy à, vào Zalo Hoàng sẽ giúp đỡ bà con chúng ta với cái tài cái lộc trên Zalo sẽ rực rỡ hơn bà con nhé Zalo của Hoàng ngày mai đó là 0924 933 873 bà con nhé dành cho bà con nào đang cần đến sự giúp đỡ cũng như là có một cái lối đi để bà con chúng ta vào bờ thì bà con nhớ là trên Zalo của Hoàng sẽ có nhóm nhận lộc miễn phí 100% giúp đỡ bà con chúng ta với cái tâm để bà con chúng ta sớm ngày vào bờ mà ngày hôm nay thì cái tài cái lộc ở trên Zalo thì đã lộc lớn cho bà con chúng ta miền Bắc miền Nam và miền Trung thì lộc vừa bà con nhé này chúng ta có cái lộc song thủ lô 2882 822 nháy đúng không bà con rồi đặc biệt đó là 171 càng 5 cho bà con chúng ta đúng không bà con miền Nam thì chỉ chiến thắng những con lô bao lô thôi còn các đài thì chúng ta không mang lại chiến thắng cho bà con chúng ta và miền Trung cũng vậy bà con nhé thì ngày hôm nay cũng rất nhiều bà con đã được à, vào bờ với miền Bắc rực rỡ và may mắn thì bà con nào ngày hôm nay đã vào Zalo của Hoàng và đã chiến thắng được đó là ở đài miền Bắc những con xì chủ cũng như là ba càng 571 thì chúc mừng bà con chúng ta và bà con đừng quên để lại cho Hoàng một lượt ý kiến bà con nhé cảm ơn bà con anh chị em đã luôn yêu mến và đồng hành cùng với Hoàng và Zalo của Hoàng đó là 0924 933 873 giúp đỡ bà con có nhóm chốt số nhận lộc miễn phí 100% để bà con chúng ta an tâm với những con số bà con nhé và nhiều đối với những con số ở trên Zalo thì bà con chúng ta nếu như bà con thích thì bà con chơi còn bà con không thích thì bà con có quyền không chơi đó là cái quyền lợi của bà con hoàng không thể ép được đúng không bà con chốt cho bà con những cái số để bà con chúng ta lấy cái tài cái lộc để bà con chúng ta đó là vào bờ mỗi ngày đó là cái quyền nguyện vọng của hoàng muốn dành cho bà con chúng ta thì bà con chúng ta hoan hỉ nhận thì bà con chúng ta nhận còn bà con nào không muốn nhận thì hoàng cũng không ép buộc bà con phải nhận và bà con phải chơi bà con cứ kết bạn Zalo thì chúng ta sẽ có thời gian để trao đổi với nhau kỹ lượng hơn cũng như là có thể đó là ngồi lại trao đổi với nhau nhiều hơn bà con nhé và Zalo của Hoàng ngày hôm nay đó là 0924 933 873 dành cho những bà con nào chưa kết bạn được và những bà con nào chưa vào nhóm thì hãy kết bạn lại với đầu Zalo cũng như là nhắn tin lại với đầu Zalo 0924 933 873 của Hoàng để được Hoàng giúp đỡ bà con nhá cũng là đội nhóm của Hoàng giúp đỡ và tiếp tục thì Hoàng sẽ đi làm lễ cầu tài lộc cầu bình an cho bà con chúng ta vào ngày mai ngày 22 tháng 6 và xin các ngài những con số may mắn những con số tài lộc cho bà con chúng ta trên video thì ngày hôm nay trên video chỉ mang lại tài lộc cũng là mang lại may mắn cho bà con chúng ta ở là miền Nam thôi còn miền Trung và miền Bắc thì chúng ta vẫn chưa có may mắn còn ở miền ở trên Zalo của Hoàng thì mang lại niềm vui cho bà con chúng ta. Cái lộc lớn Ba Càng 571 cũng như là con lô 28 song thủ hai nháy cho bà con chúng ta trên đó là Zalo. Thì à, bà con chúng ta hoan hỷ nhận tài nhận lộc ở trên video cũng như trên Zalo bà con nhé. Nam mô A Di Đà Phật. Thì mong các ngài sẽ ban cho cái tài, ban cho cái lộc cho bà con để bà con thoát khỏi cái đói, cái khổ và cũng như là cái cảnh nợ nần. Con cảm ơn các ngài. <clears throat> ngày hôm nay Hoàng ốm rồi bà con ạ thì uh, Hoàng nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần rồi bà con theo dõi video của Hoàng thì bà con hãy uh, vui lòng tăng âm lượng lên một xíu để chúng ta có thể đó là nghe cho rõ những cái lời mà Hoàng nói cũng như là những cái lời mà Hoàng chia sẻ và không biết tại sao mà vẫn còn một số bà con đó là không nghe được hay là nghe rất là nhỏ thì cái vấn đề này thì Hoàng cũng không thể biết được bà con ạ bởi vì uh, tất cả bà con chúng ta ai cũng đều nghe mà tại sao một số một số bà con lại không nghe được thì bà con hãy kiểm tra lại uh, thiết bị của mình bà con nhé thì uh, tất cả bà con theo dõi video của Hoàng thì đều nghe rõ cũng như là lắng nghe được những cái lời Hoàng tâm sự lời Hoàng chia sẻ mà tại sao bà con chúng ta lại không nghe được thì chúng ta phải kiểm tra lại đấy và Hoàng nói thì nói đều rất là to cũng như là nói với cái độ mức vừa phải nếu không bà con không thể nào mà hét được đấy cho nên là mong bà con đó là hiểu được những cái vấn đề Nam mô A Di Đà Phật kính thưa chư vị thần linh quan thế âm Bồ Tát ông thần tài ông thổ địa và chư vị thần linh hôm nay con lên đây cầu tài cầu lộc, cầu bình an và cầu may mắn. Cuối xin các ngài linh thiêng linh ứng chứng giám cho lòng thành tâm thành kính của chúng con và mong ngài sẽ ban cho cái tài ban cho cái lộc cho tất cả bà con vào ngày mai ngày 22 tháng 6 năm 2022 dương lịch trên cả ba miền miền Bắc miền Trung và miền Nam mong các ngài ban cho bà con những cái tài những cái lộc để bà con thoát khỏi cái đói, cái khổ và cái cảnh nợ nần. Con mong các ngài sẽ cứu vớt bà con với những con số tài lộc, với những con số may mắn cho ngày mai, ngày 22 tháng 6 năm 2022. Và con xin các ngài hãy có số ba con số may mắn, ba con số tài lộc để ghép thành một số lô, số xiên và đầu đuôi trên cả ba miền để con có thể giúp đỡ và cứu vớt bà con thoát khỏi cái cảnh đói, cảnh khổ và cái cảnh nợ nần. Còn Nam Mô A Di Đà Phật đối ơn các ngài đã ban tải, ban lộc. Còn Nam Mô A Di Đà Phật. <coughs> thì bà con chúng ta theo dõi video của Hoàng thì hãy hoan hỉ dành cho Hoàng những lượt like, những lượt chia sẻ bà con nhé. Những cái lượt like, những lượt chia sẻ của bà con thì à, bà con cũng chẳng mất mát gì cả đấy mà con chúng ta sẽ có cái tài cái lộc mỗi ngày thì Zalo của Hoàng nó là 0924 933 873 thì à, như lúc nãy Hoàng nói rồi đã giúp đỡ được bà con chúng ta với cái tài cái lộc miền Bắc lộc lớn này này lô này lô 28 hai nháy này đúng bà con đấy cái lộc lớn là lộc đặc biệt 171 này càng năm cho bà con chúng ta này đúng không bà con đấy rất là rực rỡ dàn 18 số thôi đấy lộc lớn cho bà con chúng ta miền Nam cũng có lộc cho bà con chúng ta nhưng mà cái lộc nhỏ lộc bao lô ba miền thì cái lộc này thì cũng rất là cũng chúng ta cũng là đánh rất là nhỏ nhẹ thôi bởi vì ngày hôm nay Hoàng đã trao đổi với bà con rồi cũng như đội nhóm của Hoàng đã trao đổi rồi chỉ tập trung vào miền Bắc thôi đấy cho nên là ngày hôm nay chúng ta đã nhận được lộc lớn ở miền Bắc cho bà con chúng ta đấy tất cả bà con đều như vậy Hoàng đều giúp đỡ bà con chúng ta với một con số chỉ đáng tiếc với con bạch thủ nó là 39 nó đã về uh, à, 93 nó đã về 39 thôi bà con nhé đấy là những cái tài cái lộc mà hoàng đã gửi tới bà con chúng ta ở trên đó là zalo và bà con chúng ta ngày mai ngày 22 những bà con nào đang thua tha nợ nần thì bà con hãy liên hệ 0924 933 873 bà con nhé để đồng hoàng giúp đỡ bà con xin các ngài những con số tài những con số lộc để bà con chúng ta được hưởng vào ngày mai đó là ngày 22 tháng 6 thì mong các ngài sẽ ban phù hộ độ trì ban cho bà con những cái tài cái lộc con nam mô di đà phật con mong cái ngài sẽ ban tài ban lộc con nam mô di đà phật con số đầu tiên con thỉnh là con số không và mong ngài sẽ ban tài ban lộc con nam mô di đà phật con nam mô di đà phật con số tiếp theo con thỉnh là con số 1 và mong ngài sẽ ban tài ban lộc cho bà con chúng ta vào ngày mai con nam mô di đà phật con nam mô di đà phật con số tiếp theo con thỉnh là con số 2 mỗi ngày sẽ ban tài bán lộc cho bà con chúng ta vào ngày mai trên video con Nam Mô Di Đà Phật. Con Nam Mô Di Đà Phật. Và con số tiếp theo con tỉnh là con số 3 và mỗi ngày sẽ ban tài bán lộc cho bà con chúng ta vào ngày mai. Con Nam Mô Di Đà Phật. Con Nam Mô Di Đà Phật. Con số tiếp theo con xin là con số 4 mỗi ngày sẽ ban tài bán lộc cho bà con chúng ta trên video vào ngày mai. Con Nam Mô Di Đà Phật. Con Nam Mô Di Đà Phật. mỗi ngày sẽ ban tải và lộc Con số tiếp theo con xin là con số 5 Và mỗi ngày sẽ ban tải và lộc cho bà con ta trên video vào ngày mai Con Nam Mô Di Đà Phật Con số tiếp theo con xin là con số 6 Và mỗi ngày sẽ ban tải và lộc cho bà con chúng ta trên video vào ngày mai Con Nam Mô Di Đà Phật và con đối ơn các ngài, các ngài đã ban tải ban lộc cho bà con chúng ta với con số đầu tiên Nó là con số 6 bà con nhé Con số 6 cho bà con chúng ta, cái tài cái lộc các ngài ban Và con xin các ngài con số thứ hai để ghép thành một cặp một cặp lô cho bà con chúng ta vào ngày mai con nam mô di đà phật mà có ngài ban tài ban lộc con nam mô di đà phật con nam mô di đà phật mong có ngài ban cái tài ban cái lộc cho bà con chúng ta với con số đầu tiên đó là con số không mong các ngài ban tài ban lộc con số tiếp theo con xin là con số 1 và mong ngài sẽ ban tài ban lộc cho bà con chúng ta trên cả ba miền vào ngày mai con nam mô di đà phật con số tiếp theo con xin con số tài lộc tiếp theo con xin là con số 2 và mỗi ngày sẽ ban tài bán lộc cho bà con chúng ta. trên cả ba miền của Nam Mô Di Đà Phật. Của Nam Mô Di Đà Phật. Và con đưa ơn các ngài, các ngài đã ban cái tài, ban cái lộc cho bà con chúng ta. Lấy cặp số tài lộc vào ngày mai, bà con chúng ta hoan hỉ nhận tài nhận lộc. Bà con nhé Đó là 26 và 62. Cái tài cái lộc các ngài đã ban thì bà con chúng ta hoan hỉ nhận tài nhận lộc và con xin ngất ngài con số thứ ba để ghép thành bộ số ba càng cũng như là xì chủ cho bà con chúng ta nhận trên video vào ngày mai con nam mô a di đà phật mong các ngài sẽ ban cái tài ban cái lộc con nam mô a di đà phật con số đầu tiên con thỉnh là con số không mong các ngài ban tài ban lộc con nam mô a di đà phật mong các ngài sẽ ban tài ban lộc cho bà con vào ngày mai con nam mô a di đà phật con số tiếp theo con thỉnh là con số 1 mọi người sẽ ban tải ban lộc cho bà con vào ngày mai. Con Nam Mô Di Đà Phật. Con Nam Mô Di Đà Phật. Con số tiếp theo con thỉnh là con số 2 và mọi người sẽ ban tải ban lộc cho bà con. Con Nam Mô Di Đà Phật. Con số tiếp theo con thỉnh là con số 3 và mọi người sẽ ban tải ban lộc cho bà con cả ba miền vào ngày mai. Con Nam Mô Di Đà Phật. Con Nam Mô Di Đà Phật. mong các ngài sẽ ban tải ban lộc cho bà con. Con số tiếp theo của tỉnh là con số 4 của ngoài sẽ ban tải ban lộc cho bà con trong cả ba miền còn Nam Môi là phần. Con số tiếp theo của tỉnh là con số 5 thì mong các ngài sẽ ban tải ban lộc cho bà con trên cả ba miền vào ngày mai còn Nam Môi là phần. Còn Nam Môi là phần mong các ngài ban tải ban lộc mong các ngài sẽ ban tải ban lộc cho bà con con số tiếp theo con xin là con số 6 của mọi người sẽ ban tải ban lộc cho bà con còn năm mươi như là phần Con số tiếp theo con xin là con số 7 Mong các ngài sẽ ban tài ban lộc cho bà con cả ba miền vào ngày mai Con năm mới Phật Và con đối ơn các ngài Các ngài đã ban tài ban lộc cho bà con chúng ta Với con số thứ ba đó là con số 7 Bà con nhé Đối ơn các ngài đã linh thiêng linh ứng ban cái tài ban cái lộc cho bà con chúng ta vào ngày mai đó là 7 26 7 62 <clears throat> bà con chúng ta hoan hỉ nhận tài nhận lộc trên video vào ngày mai cái tài cái lộc các ngài ban cho bà con chúng ta vào ngày 22 tháng 6 năm 2022 trên video đó là cái tài 26 và 62 ba càng đó là 726 và 762 thì bà con chúng ta hoan hỉ nhận tài nhận lộc các ngài ban và bà con nào đang thua tha nợ nần cần đến sự giúp đỡ thì bà con hãy liên hệ với đầu số Zalo 0924 933 873 bà con nhé để được Hoàng giúp đỡ cũng như là chốt cho bà con Ờ, những con số chắc để bà con chúng ta có thể tự tin vào bờ nhận được cái lộc cái lá của các ngài cũng như những cái lộc cái lộc lộc cái lá ở trên zalo bà con nhé thì nhóm nhận lộc miễn phí 100% giúp đỡ bà con chúng ta với cái tâm với những con số chuẩn chỉnh chắc chắn để bà con chúng ta an tâm vào bờ bà con nhé và con đưa ơn các ngài đã ban cái tài ban cái lộc cho bà con xin cả ba miền vào ngày mai ngày 22 tháng 6 thì con cầu mong là những con số tài lộc những con số may mắn mà các ngài đã ban ngày hôm nay sẽ mang lại lộc lớn lộc nhỏ cho bà con chúng ta trên cả ba miền vào ngày mai ngày 22 tháng 6 năm 2022 dương lịch thì à, cuối video Hoàng cảm ơn bà con anh chị em và cô dì chú bác đã theo dõi hết video cầu tài cầu lộc và cầu bình an của Hoàng trong buổi tối ngày hôm nay và Hoàng chúc tất cả bà con anh chị em và cô dì chú bác vào ngày mai, ngày 22 tháng 6 năm 2022 có một ngày thật là may mắn, có một ngày thật là bình an, phát tài và phát lộc quý bà con nhá. Anh chấm nhá. Và Hoàng cũng xin khép lại video cầu tài, cầu lộc và cầu bình an của Hoàng trong buổi tối ngày hôm nay tại đây. Và Hoàng một lần nữa thì hẹn gặp lại tất cả bà con, anh chị em và cô dì chú bác trên video cầu tài, cầu lộc và cầu bình an vào ngày mai. Nam mô A Di Đà Phật.